3, 2, 1 à, Bắt đầu Xin chào, ở trong video này à, tôi hướng dẫn một bạn học viên xử lý một cái lỗi à, rất cơ bản Đó là khi chúng ta thiết lập một cái trường danh xưng là xưng anh chị đúng không? Là sau đó chúng ta bấm test thử à, Thì nó lại không hiển thị là gì À cảm ơn anh chị hoặc là cảm ơn bạn gì đó Thì nó hiển thị là gì? À cảm ơn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh này Đó là một cái tên của của bạn đó Đấy. Thông thường thì chúng ta gì à, thiết lập ở trên cái chuỗi chuỗi dây sưng mà tôi đã hướng dẫn ở trong video trước đó là chúng ta gì tạo một flow đúng không tạo một flow đó là flow danh sưng này đó tự động tạo danh sưng này thì tôi sẽ mở ra để tôi kiểm tra lại đấy thì chúng ta là tạo những cái bước đó là gì điều kiện là condition à, nếu là gì là nam thì chúng ta chạy một cái action đó là xưng là anh và nếu là nữ thì chạy một action đó là chị và không phân biệt giới tính thì chúng ta uh, xưng là bạn nhé à, không phải là gì là thím rồi vân vân gì cả là xưng là bạn thôi đấy gọi là giới tính thứ ba mình cứ xưng là bạn đấy khi chúng ta test thử một follow, cái follow này chỉ dành cho gì à, những khách hàng những khách hàng mới vào chị nhá khách hàng mới hoàn toàn thì mới chạy cái danh xưng này đó à, sau khi chúng ta thiết lập xong thì anh chị vào một phần đó chính là phần uh, setting đúng không à, automation này vào phần uh, rule đó là cái phần thiết thiết lập cho đó điều kiện để chạy cái này thì điều kiện đó là gì là new contact là những khách hàng mới đúng không mới vào cái hệ thống này thì nó chạy cái tự động chạy cái tự động đạt danh sưng này đó thì, thì bây giờ một vấn đề xảy ra đó chính là là việc đối với những khách hàng gì là đã ở trong hệ thống của mình rồi đã trong cái ao này rồi trong cái bot này rồi thì bây giờ là họ muốn tạo lại cái gì tạo lại cái trường danh sưng là sưng là anh chị đúng không nếu chúng ta không tạo lại thì bị gặp vấn đề đó là gì là chào họ tên thôi chứ không chào anh chị nhé thì để làm được điều này thì ở trên mỗi một flow chị chú ý nhé ở trên mỗi một flow của một chiến dịch mà chị tạo ra ví dụ là đây một chiến dịch là tặng audio book đúng không à, chị bấm vào đây và sau đó chị chọn đến cái flow mà mình cần chỉnh sửa đúng không anh à, chị bấm vào chỉnh sửa ở tôi bấm vào edit chị nhé à, sau khi bấm vào phần edit xong đúng không thì anh chị chú ý này ở cái bước số 1 là vào starting test này đúng không đó thì chúng ta phải tạo một cái thẻ mới nhé thì tôi bấm vào dấu cộng màu xanh này tôi tôi ghi là gì action đúng không action thì tôi, tôi bấm vào nút action màu vàng này màu cam này tôi thêm một cái thẻ là attack đúng không thì cái thẻ này nhá thẻ mặc định cố định ờ, trong tất cả các chiến dịch anh chị nhớ này thì tôi ghi là danh sưng nhá là danh sưng uh, ờ, cho khách hàng cũ uh, khách hàng cũ này sau đó tôi, tôi bấm vào phần new tag này tôi bấm tạo một tag mới này thì ở chỗ phần đặt tên tag này đúng không tôi ghi là danh sưng tôi copy cho nhanh đi chỗ tôi dán vào đây đó thì tôi để lên phía đầu tiên này anh chị nhé đó đó, để phía đầu tiên này Đó, tôi phóng to ra này thì những khách hàng cũ là bấm lại cái link này bấm lại cái phần ờ, đường link mà anh chị gửi cho khách hàng cũ đúng không thì nó sẽ gắn một cái thẻ như này nhé gắn một có thể là gì là chúng ta tạo một danh sưng cho khách hàng cũ sau đó là gì nối đến gì đến mức kiểm tra điều kiện này nhé và còn một vấn đề nữa mà cái danh sưng này nhiều lúc không chạy à, đó là khi khách hàng nó bấm vào đúng không là anh chị lên để một cái là delay ở phía trước nhé cho khoảng 5 đến 7 giây để cho hệ thống nó kịp nhận dạng kịp và phát hiện là à, danh sưng khách hàng là nam hay là nữ để nó kịp khai báo với manager chat anh chị nhá anh chị chú ý ấy. tôi hay để trước phía đầu anh chị nhé để trước phía đầu là cho gì cho đến 7 giây hoặc 5 đến 7 giây chị nhé đấy, 5 đến 7 giây được rồi đấy những cái chuỗi flow như này nội dung như này chị để phía trước để cho uh, hệ thống chat nhận dạng được là để cho hệ thống chat này kịp nhận dạng được là trường anh chị nhé là kịp khai báo để Facebook kịp khai báo với chat anh chị hiểu vấn đề không tôi bấm vào public rồi sau đó là anh chị chuyển đến cái phần là phần rule cho tôi phần rule này ở phần rule này chúng ta tạo thêm một cái custom rule chị nhá đó, custom rule ở báo trước thì chúng ta đã tạo xong gì à, khi khách hàng mới vào là new contact đúng không là chạy cái cái flow danh xưng này nhưng mà một vấn đề đó là gì còn những khách hàng cũ thì sao anh chị bấm vào phần custom rule cho tôi và sau sau đó anh chị ở phần à, à when it happen là chuyện gì xảy ra gì anh chỗ anh chị đặt tên cho tôi là gì là danh xưng à, tạo danh xưng tạo danh xưng cho khách hàng cũ anh chị nhá, khách hàng cũ này rồi sau đó anh chị bấm một phần uh, à, trigger này à trigger anh chị chú ý này là anh chị chọn một cái phần là tác đây tác apply apply tức là những cái tác đã được gì à, được gắn thẻ đấy thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái tác đó là gì mới đặt tên đúng không đây danh sinh cho khách hàng cũ này đó sau đó anh chị ở, ở cái phần là gì ở perform the action này là hành động nó là cái gì thì anh chị bấm vào action thì nó chạy cái gì à nó lại chạy lại cái gì chạy lại anh chị tư duy nhá chạy lại cái flow danh sưng anh chị bấm phần start ở flow cho tôi và sau đó anh chị bấm vào click to select ở flow và sau đó anh chị chọn đến phần gì flow hệ thống đây à chọn quyền cho chọn lại này select ở flow này chọn đến phần danh sưng nhá đó sau đó anh chị chọn cái danh sưng này sau đó anh chị bấm phần select sau đó anh chị bấm vào phần nút màu xanh này nó select this flow này bấm và, sau đó anh chị bấm vào phần xếp rồi phần xếp này và nhớ bấm vào nút active để để nó hoạt động nhé hoặc là anh chị bấm gạt gạt sang đấy được này đấy tôi bấm gạt này cho hiển thị màu xanh bấm reload lại thì bây giờ chúng ta chạy lại nhé chúng ta test thử xem nào thì tôi vào một flow một cái flow nhé flow uh, đây tặng audiobook đúng không tặng 70 audiobook này tôi bấm vào đây này và sau đó tôi test thử này test thử này bấm vào view thử nhá cho chạy lại này bấm open messenger trước đó tôi đã nhận một lần rồi anh chị nhá bây giờ tôi nhận lại lần thứ hai à đây rồi nó, nó báo luôn này anh phạm thanh bình đấy nó xưng anh rồi này đã gì đã nhận món quà này một lần rồi thì bấm vào tôi muốn nhận lại đó như vậy là cái trường anh chị đã được gì à được, được tạo rồi à, chúc anh nhiều sức khỏe thành công đó thì đây là gì Ờ, cách mà tôi làm cho những khách hàng gì khách hàng đã vào trong bot của mình rồi và khách hàng cũ là chẳng may bấm lại cái link này muốn nhận đấy đó đó, ờ, tôi copy tôi gửi lại cho bạn đó để bạn test thử nhé ok thì à, đây bạn ấy báo kết quả này kết quả là ok rồi này đó và đã xưng được uh, chị rồi này chị Nguyễn Thúy này đó rất tuyệt vời như vậy ở trong video này tôi hướng dẫn anh chị đó là gì à, tạo lại cái trường danh sưng chẳng may khách hàng cũ họ bấm vào cái follow cũ của mình từ đó hiển thị ra trường anh chị hoặc là bạn à, anh chị thấy đoạn video hay à, anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình hãy chia sẻ đoạn video cho đội nhóm của mình cuối cùng là chúc anh chị thành công xin chào và hẹn gặp lại